Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Từ đại dịch Việt Nam nhìn rõ Trung Quốc hơn. Những động thái quyết liệt gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông trong thời điểm cả thế giới đang tập trung chống đại dịch cúng Vũ Hán, đang tác động xấu lên môi trường quan hệ chiến lược, vốn đã còn rất ít niềm tin giữa Việt Nam và Trung Quốc. Một chuyên gia nghiên cứu nhận định với Đài tiếng nói Hoa Kỳ như vậy và đồng thời dự báo rằng hành động không hòa bình có thể sẽ xảy ra trong một vài tuần tới nếu Bắc Kinh vẫn tiếp tục gây hấn. Đây là hình ảnh tàu Trung Quốc đã từng bám sát và đâm thẳng vào tàu cá Việt Nam là những điều mà người dân Việt Nam và trên thế giới thường xuyên phải chứng kiến tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Hôm 3 tháng 4 năm 2020, sau khi công bố thông tin về sự kiện Trung Quốc trao trả 8 ngư dân Việt Nam sau khi đã đâm chìm tàu cá của họ ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh và đã gây ra sự việc trên và không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Trước đó một ngày, truyền thông Việt Nam đưa tin các tàu cá của ngư dân Trần Hồng Thọ ở tỉnh Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm và bắt đi toàn bộ 8 ngư dân. Sau khi tàu Trung Quốc đó còn tiếp tục truy đuổi và lai dắt hai tàu cá đến cứu hộ của các ngư dân khác về đảo Phú Lâm. Thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế đã do Bắc Kinh kiểm soát từ những năm 1974. Hành động trên của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam. Đi ngược lại, nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về đối xử nhân đạo với ngư dân và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển Việt Nam và Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 4 năm 2020 như vậy. Và đáp lại khi được hỏi về sự kiện trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo cùng ngày đưa ra một phiên bản thông tin hoàn toàn trái ngược. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh nói rằng tàu hải cảnh Trung Quốc đã bắt gặp tàu cá Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp trong khu vực quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa, mà Trung Quốc nói rằng của họ vào sáng ngày 2 tháng 3, nên đã kêu gọi tàu này rời đi nhưng tàu cá Việt Nam không chịu rời đi và bất ngờ quay ngoắt về phía tàu Trung Quốc, khiến cho tàu hải cảnh đâm vào tàu cá dù đã cố gắng hết sức để tránh. Người phát ngôn của Trung Quốc nói thêm rằng phía Trung Quốc sau đó lập tức cứu hộ 8 ngư dân Việt Nam và để cho họ trở về sau khi thực hiện các thủ tục điều tra và thu thập chứng cứ. Cùng ngày 2 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc, Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường để trao đổi về công tác hợp tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ca ngợi thành quả to lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được trong việc chỉ đạo phòng dịch viêm phổi Vũ Hán. Cảm ơn sự hỗ trợ của Bắc Kinh và bàn thảo về hợp tác phòng chống dịch với quốc gia láng giềng. Không một thông tin nào cho biết người đứng đầu chính phủ đề cập đến việc tàu Trung Quốc vừa mới đâm chìm, tấn công bắt giữ trái phép ngư dân Việt Nam, đánh bắt hợp pháp trên vùng biển của mình. Và trước đó một tuần, vào hôm 24 tháng 3 năm 2020, Trung Quốc công bố khánh thành hai trạm nghiên cứu mà báo chí quốc tế gọi là các cơ sở quân sự mới trên đá chữ thập và đá Supri ở Trường Sa cũng là nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, khiến Hà Nội phải lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền. Đây là hình ảnh tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 đã liên tục hoạt động tại bãi tư chính thuộc chủ quyền của Việt Nam cùng với nhiều tàu hải cảnh gần như suốt năm ngoái đã gây căng thẳng Ngoài sự việc liên tiếp xảy ra chỉ vài tháng sau chuỗi đụng độ vào mùa hè năm ngoái, khiến cho mối quan hệ Việt-Trung trở nên căng thẳng cực độ. Xuất phát từ việc tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính, gần gần đảo Trường Sa và ngang nhiên hoạt động tại đây trong nhiều tháng với lý do khảo sát địa chất. Theo tờ International Business Times, vào hôm 4 tháng 4 đưa ra khuôn mẫu cho những sự kiện kiểu này, nói rằng ngư dân Việt Nam thì sẽ tường thuật câu chuyện cho giới hữu trách địa phương để chỉnh đến các cấp trên, còn phía Trung Quốc thì thường im lặng. Bởi vì Việt Nam không thể đọ được với Trung Quốc về mặt quân sự, nên vụ việc sẽ dần dần lắng xuống khi cả thế giới phải lôi đồ, lo đối phó với đại dịch cúm Vũ Hán. Theo tiến sĩ Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu an ninh và chính trị khu vực của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore, tình hình ở Biển Đông hiện nay rất khó khăn cho phía Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đang diễn ra đại dịch. Theo tiết lộ của nhà nghiên cứu này, Trung Quốc không chỉ công khai thành lập trạm nghiên cứu hay đâm chìm tàu cá ngư dân của Việt Nam mà còn gây ra một số chuyện nữa mà sẽ dần dần được nói ra. Và tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới quốc gia Việt Nam thì nhận định rằng việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam là câu chuyện không mới và Bắc Kinh thường sử dụng chiêu thức, chiêu thức tung tin vu khống hay đổ lỗi cho phía Việt Nam trước khi thực hiện một hoạt động gây hấn hay xâm lấn trên Biển Đông. Đây là hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy máy bay quân sự Y-8 của Trung Quốc hạ cánh xuống đá chữ thập vào ngày 28 tháng 3 năm 2020. Theo cả hai nhà nghiên cứu Việt Nam, những động thái quyết liệt của Trung Quốc gần đây cho thấy Bắc Kinh đang có mưu toan rất lớn, không phải chỉ ở Biển Đông mà cả trong khu vực chẳng hạn như vấn đề Đài Loan. Trong bối cảnh toàn thế giới đang lao đao về đại dịch, mà xuất phát từ Trung Quốc Tôi nghĩ họ đang toan tính những bước phiêu lưu mới. Tiến sĩ Trần Công Trục nói với Đài tiếng nói Hoa Kỳ như vậy. Tuy nhiên, hai nhà nghiên cứu trên cho rằng Việt Nam đã lường trước và chuẩn bị kỹ cho những tình huống xấu nhất có thể sắp tới xảy ra. Việt Nam sẽ ứng xử lại bằng hành động chứ họ không nói nhiều nữa đâu, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, trong khi tiến sĩ Trần Công Trục cho rằng Việt Nam sẽ có những biện pháp đấu tranh mạnh mẽ kể cả trên phương diện pháp lý, truyền thông chính trị lẫn trên thực tế. Trong vụ việc lần này có thể thấy phản ứng công khai của Việt Nam gần như diễn ra ngay lập tức, khác hẳn với những lần khác trong quá khứ, mà gần đây nhất là vụ bãi tư chính với khoảng một tuần, sau kín đáo và chậm chạp hơn nữa trong những vụ việc xa hơn. Và một sự trùng hợp là sự kiện Trung Quốc trao trả 8 ngư nhân ngư dân Việt Nam lại được truyền thông Việt Nam đưa tin trong cùng một ngày, tức là ngày 3 tháng 4, với sự kiện ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường để bàn thảo cách hợp tác chống cúm Vũ Hán đến hình ảnh chụp các công trình do Trung Quốc xây dựng trên đảo Đá Vành Khăn. Trang thông tin chính thức của chính phủ Việt Nam nói trong cuộc điện đàm, ông Phúc còn ca ngợi thành quả to lớn mà Trung Quốc đã đạt được trong việc chống dịch cúm Vũ Hán dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Quốc vụ viện Trung Quốc. Ông Phúc cũng cảm ơn sự hỗ trợ của Bắc Kinh qua hình thức sẽ chia sẻ kinh nghiệm về một số địa phương đã hỗ trợ vật tư, y tế cho Việt Nam. Mặc dù trên bình diện thông tin, hai sự kiện trên là hoàn toàn tách biệt. Nhưng theo nhận định của tiến sĩ Hoàng Hợp, chúng thực chất có liên quan đến nhau. Ông giải thích, về mặt hợp tác thì hai nước có hợp tác đối tác chiến lược. Trên nền tảng hai nước đều là thành viên của Liên Hợp Quốc thì cùng phải có hợp tác giúp nhau chống dịch bệnh, thiên tai. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gọi điện cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chắc là có thỏa thuận với nhau gì đó về chuyện bên Trung Quốc sẽ gửi một số vật tư y tế để giúp Việt Nam chống dịch này. Từ trước tới giờ, là không có, kể cả khi bùng phát dịch bệnh thì chưa thấy có ai cả, bây giờ thì lại có. Theo tôi biết thì Thủ tướng Việt Nam có yêu có nêu chuyện Biển Đông nhưng không thấy báo chí nêu. Theo tiến sĩ Hoàng Hợp, những lời ca ngợi của Thủ tướng Việt Nam về thành tựu của Trung Quốc trong việc phòng chống dịch cúm Vũ Hán thời gian qua chỉ là hoàn toàn ngoại giao mà thôi. Và tiến sĩ Hoàng Hợp đã đưa ra nhận định như sau. Vì ở Việt Nam giờ chẳng ai tin Trung Quốc nữa nên sẽ có nhiều điều diễn ra. Đây là hình ảnh tàu sân bay của Mỹ USS Theodore Roosevelt đã cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 năm 2020 nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Mỹ. Ông nói tiếp, đó là dù thế nào thì dù Trung Quốc không nên lấy chuyện chống được dịch ra để gây ra những chuyện lớn ở Biển Đông Đấy là thông điệp mà tôi chắc chắn Thủ tướng Việt Nam đã nói với ông kia, tức là ông Thủ tướng Trung Quốc. Nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu tại Singapore đã khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đã thay đổi. Và ngôn ngữ ngoại giao trao đổi giữa hai bên đôi khi không nói lên thực chất của mối quan hệ mà chỉ là nói với nhau vậy thôi. Bây giờ quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thay đổi nhiều rồi. Việc nào ra việc đấy thôi. Nhân vụ đại dịch này thì người ta nhìn rõ nhau hơn. Tiến sĩ Hào Hoàng Hợp đã nhận định như vậy. Nhà nghiên cứu này còn khẳng định Việt Nam giờ chỉ xem Trung Quốc là một quốc gia đối tác và vì đối tác này luôn sẵn sàng gây sự bất cứ lúc nào nên không tin được nhau và niềm tin chiến lược bây giờ còn rất ít. Trong khi đó, niềm tin đối với Mỹ thì ngày càng tăng, nhưng cũng tăng ở mức trở thành đồng minh với nhau thì chưa thấy, tiến sĩ Hoàng Ngọc bình luận thêm. Theo dự đoán của ông, nếu Trung Quốc tiếp tục lấn tới trong hoạt động nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, thì những động thái không hòa bình có thể sẽ diễn ra